diện tích 692m2 sổ riêng nông nghiệp, giá 1,8 tỷ, hướng Bắc và Nam, đường ô tô vi vu tận đất, cách Đà Lạt 25 km, cách quốc lộ 20 tầm 2 km, xung quanh nhiều khu du lịch săn mây, farmstay, cà phê view, khu vực phát triển về du lịch, thích hợp đầu tư, kinh doanh, làm homestay và nghỉ dưỡng. Sản phẩm kế tiếp là một lô đất mặt tiền ở quốc lộ 20, trạm hành, diện tích 504m2, thực tế lên đến 700m2, sổ riêng nông nghiệp, giá 2,65 tỷ, đất nằm ở hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô né nhau, cách Đà Lạt 30